Địa ốc Five Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Trịnh Hoài Đức, đất Thế Dương, diện tích 486m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô 7m, giá 28 triệu 1 mét vuông, gần 13,5 tỷ. Đất Trịnh Hoài Đức, đất Thế Dương, diện tích 205 mét vuông, sầu riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô 4m, giá 26 triệu một mét vuông, gần 5,3 tỷ. Ba lô đất Vạn Thành, diện tích 5 x 15,8m, 79m vuông mỗi lô, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Nam, đường ô tô, giá 600 triệu mỗi lô. đất Băng Lin, diện tích 203,6 m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô 6 m, giá 4 tỷ. Đất Băng Lin, diện tích 204 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô 3,5 m, đất gần khu du lịch Thiên Quốc, giá 3,6 tỷ. Nhà Lữ Gia, diện tích sử dụng 200m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng đông, đường ô tô, nhà một trệt, hai lầu, 5 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, giá 4,2 tỷ. đất Trịnh Hoài Đức, đất Thế Dương, diện tích 205m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô 4m, giá 26 triệu 1 mét vuông, gần 5,3 tỷ. Ba lô đất Vạn Thành, diện tích 5 x 15,8 m, 79 m vuông mỗi lô, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Nam, đường ô tô, giá 600 triệu mỗi lô. Đất Măng Linh, diện tích 203,6 m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô 6 m, giá 4 tỷ.